vâng sau đây thì mời các bạn chúng ta đến à, với quy trình bón phân cho bưởi đoan hùng trong thời điểm sau thu hoạch và ở đây quy trình chúng tôi hướng dẫn là à, mỗi một gốc à, cây bưởi à, đoan hùng từ 5 đến 6 năm tuổi và trên những cái cây mà phát triển à, cành lá xung xuê như thế này thì chúng ta sẽ bón như sau Sinic Tân phát thì bà con cho một cân trên một gốc um, NPK à, 14 14 14 thì chúng ta cho một cân một gốc à, phân hữu cơ vi sinh thì chúng ta cho 3 cân trên một gốc 3 đến 5 cân trên một gốc và ngô đậu tương xay thì chúng ta cho một cân rưỡi trên một gốc vôi bột ừ, hả và phân văn điển thì đã rắc ừ, khi mà quốc ừ, gốc thì sới sáo gốc thì đã rắc là à, mỗi thứ là à, vôi bột thì đã rắc là một cân rưỡi cho đến hai cân à, phân văn điển cũng rắc từ một cân rưỡi cho đến 2 cân trên một gốc rồi và ngày hôm nay thì chúng ta đến với quy trình là bón phân cho bưởi à, đoan hùng sau thu hoạch để đạt được năng suất chất lượng hiệu quả cao và đồng hành ngày hôm nay của chúng tôi gồm có à, ông Đức Nhân TV à, cũng như là nghệ sĩ Phi Hùng và ông Nguyễn Hữu Quang à, ở à, Thượng Mỗ Đan Phượng Hà Nội và mời các bạn chúng ta đến với quy trình bón phân cho bưởi nhé tại vườn bưởi tại vườn bưởi của nhà bác Giang Văn Châu ở thôn Hiếu Hiệp xã Liên Hiệp huyện à, Phúc Thọ Phúc Thọ thành phố Hà Nội vâng xin mời các bạn xin mời các bạn rất là đẹp các bạn nhé các bạn đi theo chân mình à, ờ, cháu chưa bao giờ quay được một cái vườn mà làm đẹp như thế này bác ạ Đóng đường đi rất là sạch sẽ Toàn bộ là đi bê tông ở trên và dưới là khoáng lát các bạn nhé Chúng tôi phỏng vấn ông Nguyễn ông Phi Hùng là nghệ sĩ đàn bầu và cũng là ờ, một chủ vườn bưởi diễn gốc diễn rất là xinh đẹp à, phú có diễn nhiều đấy. Ờ, uh, kỹ thuật uh, trong quá trình chăm sóc uh, bưởi diễn thì uh, thưa ông uh, Phi Hùng là ông đã ứng dụng cái phân Silic trong nhiều năm qua thì ông có những cái phổ biến gì với bà con ạ? Ờ, vâng, à, cảm ơn tất cả mọi người. À, hôm nay là chương trình à, nói về phân silic là bón trong một cái vườn à, để bác vùng và à, anh Quang đang, đang giới thiệu với mọi người cách cách bón tất cả các loại phân cùng phân silic. Thì à, tiếp theo đây là tôi hướng dẫn tiếp mọi người là sau khi bón phân silic này thì mọi người hãy để ý đây là tôi dùng có được vài năm thì tôi theo kinh nghiệm của tôi thôi thì khi cây bắt đầu đất lanh núi nụ thì ta lên phun thêm cái phân bón silic này cùng với cả canxi canxibon nữa cái phân bón silic này là là 300 g cái này là quay từ phân ra ngoài cho bà con nhìn cho rõ đấy đây mọi người quay quay ra phía ngoài 300 g và pha được 60 lít nước thì tùy theo cái tổng số lượng cây của mọi người là bao nhiêu thì mọi người cứ pha ra một bình là khoảng 20 lít thì đây là pha được 3 bình ba bình phun ờ, thì cứ cho vào một tép ví dụ như là 100 lít thì khoảng bao nhiêu gói thôi thì phun đều cho ướt đầm đìa lá cả thân cây khi mà cây rú lanh à, sau khoảng 10 15 ngày sau khi uh, cây hoa nó nó nụ nó to độ khoảng gần bằng ngón tay út nó chuẩn bị nở hoa ta phun thêm một liều nữa phun cái này nhanh lắm và để khi mà cây bắt đầu đậu quả rụng hết cánh thì ta lại phun một lượt nữa tức là trong cái thời gian đó là phải phun từ 3 đến 4 lượt để cho cái gì hàm lượng silic ngoài cái cái thành phần của cái cái, cái phân mà bón gốc đây. phân bón gốc hả bón gốc đây nó chưa kịp tan vâng. nó chưa kịp tan ra ngay thì đã có cái này bổ sung còn cái hàm lượng silic này vâng. nó sẽ tan dần còn ngoài ra là cái này nó bổ sung ngay vào cho cây và, và lá đây để, để nó có phần thành phần silic này cũng như là bo và canxi bo và và canxi để nó chống dụng hoa chống dụng sinh lý dai cuống đậu quả đấy và sau đó là khi mà cái cây nó trưởng thành rồi nó quả to bằng ờ, quả trứng gà thì mỗi một tháng ta lên phun một lần phun tầm độ khoảng đến tháng 8 tháng 9 thì ta dừng tất cả các loại phun này bởi vì lúc đó quả nó bắt đầu phá mảng thì ta không nên phun các loại này bởi vì quả nó dai cuống lắm thì đây là cái gì công thức của tôi tôi làm và tôi rút kinh nghiệm ở chính cái vườn ờ, bưởi diễn ở tại khu diễn Bắc Từ Liêm của tôi quả vâng, rất là đẹp và dai cuống đấy thì chia sẻ với mọi người là như thế um, tôi, chúng tôi có thể nói hơn nói kỹ hơn cho các bạn một chút là với cái túi như thế này thì các bạn có thể pha từ 60 cho đến 100 lít nước để các bạn phun cho uh, từ 10 đến 15 cây bưởi tùy theo độ tuổi đấy thì đối với những cây to như thế này thì chúng ta phun khoảng độ 10 cây cho một cái túi phân như thế này nhưng mà vậy với những cây mà nhỏ thì chúng ta có thể phun tới 15 cây và những cây mới trồng nữa các bạn cũng có thể phun để cho nó à, kích à, cành tán phát triển thì các bạn có thể cho tới khoảng 40 cây 3 đến 40 cây đấy và cái việc phun này thì ngoài những cái như là làm cho sai hoa đậu quả ra thì nó còn làm cho là dai cuống dai cuống à, để à, tăng cái à, tỷ lệ là đậu hoa đậu quả và ngoài ra thì nó làm cho cái quả bưởi nó bóng mượt da trơn bóng nó nó, nó mã đẹp rồi à, nó hạn chế cả những cái sâu bệnh ở trên lá và nó hạn chế được cả những cái sâu vẽ bùa cũng như là những cái nhện muội cái ruồi vàng à, châm chích vân vân thế thì cái công dụng của phân của cái túi phun này nó có rất nhiều công dụng và các bạn hãy dùng thử để chúng ta trải nghiệm xem chất lượng phân bón của chúng ta như thế nào à, có một lưu ý là tuyệt đối không được pha một túi này với 20 lít nước phun thì lá sẽ bị săn à? bởi vì ở lồng à, động đậm đặc à, mà các bạn phun 20 lít um, cho một túi phân này vâng, thì nó sẽ bị săn lá đấy ba bình vâng à, cho em hỏi chị em cũng dùng sản phẩm này cũng như anh phi hùng rồi thì rất là tốt chị ạ À, cho em hỏi chị là là cái sản phẩm là, là em đã dùng rất tốt rồi nhưng mà em thì với bà số bà con hàng xóm ấy thì sau khi pha cái này thì là nó có cái cặn ở dưới đáy bình ấy thì à, cái cái sản phẩm cái cái cặn của đáy bình đấy thì à, có sử dụng được nữa không à, em hỏi chị và chỗ anh Phi Hùng vì cái này em đã dùng rồi đấy. vâng à, để giải đáp cái này thì thưa bà con là um, vì trong phân thì bất cứ một phân bón nào thì cũng có những cái phụ gia và ngoài ra thì trong phân silic còn có thành phần canxi là một cái khó tan cho nên là trong phân sẽ còn một chút à, bã phân vâng. à, cái bã phân này thì lưu ý bà con là chúng ta không nên bỏ đi mà khi phun ấy thì ta ngâm cái phân này ta chất lấy nước trong để ta phun còn cái bã thì chúng ta hòa ra chúng ta tưới đều trên các gốc thì cái bã phân này nó có tính chất là cải tạo đất rất là tốt nó làm cho tơi lưới xốp đất à, và tăng độ phì nhiêu giảm độ bạc màu cho nên là cái bã phân chúng ta lên tận dụng không được bỏ đi Đây, em à, cảm ơn à, được cái này gặp chị em cũng cảm ơn chị vì chú Quang là học cùng em vâng. mà cái sản phẩm này em cũng dùng là hai ba năm nay rồi rất hiệu quả thì em lấy của Quang và em chia sẻ bà con thì vâng. qua chia sẻ bà con thì em lại biết được cái công ty của chị là có số điện thoại của chị là liên lạc với em thì em cũng rất muốn cần cái mà cái câu hỏi của bà con vì nhiều người dùng cũng xem kênh em mà xem dùng rồi vâng. thì nó có cái động cặn đấy thì em cũng chưa biết là nó dùng như thế nào thì em mới vâng. hỏi câu hỏi một câu hỏi cho bà con thôi vâng. thì cái cặn đấy coi như là chúng ta vẫn dùng nó sau khi là thừa ta bón gốc cây ta tưới hoa ra gốc cây vâng. và vâng. mỗi một cái gói này là dùng là 60 lít nước 60 lít nước Và như chỗ anh Phi Hùng nói là ta phải phun trong 3 giai đoạn khi bắt đầu nhú mầm hoa Đúng rồi Đúng không ạ? Và lúc bắt đầu hoa sắp nở Đúng Và sau khi đậu quả xong thì lúc bằng à, đục hết cánh hoa Vâng Chúng ta phun lần nữa, lần nữa. Và có điều kiện thì ta thể phun đến tận lúc à, tháng 6, tháng 7 Đúng rồi Và lúc khi mà ta sẽ dừng Vâng Và nó vừa cho phát triển cái cuống gỗ này vừa dai cuống Và vâng. tròn trái và mã đẹp Vâng Với cái lời sản phẩm này em đã dùng nhưng mà em chỗ nấy cô Quang vâng. Quang học cùng em cùng cùng trường cùng lớp ngày xưa vâng. Thì Quang dùng tốt thì em hãy đi làm kênh thì thấy một cái chương sản phẩm nào hay thì em hay đi vườn nào đẹp thì em hay đi tìm hiểu vâng. thì em xuống quang thì cũng quang rất bận thì là em cũng bảo quang chia sẻ cho thì em mới dùng sản phẩm này được hai ba năm nay vâng. và em đăng lên kênh thì chị lại quen được em vâng. chứ em không quen chị trước vâng. đấy cho này có nhân duyên này thì em cũng đi khai thác tất cả những cái video mà của em ấy vâng. là phải thực tế vâng. vì mình kênh kênh của bà kênh này là kênh phục vụ bà con và đồng hành cùng bà con vâng. nếu một sản phẩm tốt thì em rất thích lan tỏa và em muốn giúp cho bà con càng được mua đấy là một cái, cái ước nguyện mọc của em vâng. không nghĩ một cái công ty nào bất kể một sản phẩm nào tốt thì cần được lan tỏa Đúng Đấy, em cũng qua kênh thì em cũng cảm ơn chị vâng. cảm ơn chỗ bạn Quang là giới thiệu được cho cái bà con sản phẩm là tốt rồi vâng. vì cái đấy em đã đã dùng rồi chứ mà chưa dùng vâng. Cái video em đang đã có hàng nghìn lượt xem rồi vâng. và vài nghìn lượt xem rồi thì vâng. nay em gặp uh, chỗ chị với chỗ anh Phi Hùng và số một số anh chỗ bác chủ nhà bác uh, à, Giang Vân Châu Bác Châu ơi dạ. cháu hỏi là bác đã dùng cái này năm ngoái thử nghiệm rồi phải không ạ vâng vâng bác thấy hiệu quả thế nào bác vâng. báo cáo với anh là, là năm ngoái tôi dùng rồi thì tới nói chung cái chất lượng bưởi và cái mẫu mạ quả bưởi nhìn là đứng xa nhìn là đã đã thấy mê rồi vâng. Đấy. thế nên là tôi thấy cái này là hấp dẫn coi như là bác vì tốt và bác năm nay lại quay lại để để sử dụng tiếp vâng vâng năm nay tôi sử dụng là năm thứ hai vâng. đây là cái ờ, cái nhân chứng uh, thực tế nhất mà mình gặp được ở cái vườn bưởi của bác châu tại thôn 2 bác nhỉ vâng. thôn 2 xã liên hiệp phúc vâng, thọ vâng. À, phúc thọ hà nội các bạn nhé vâng, vâng. và chú bạn quang là học cùng mình đã dùng lâu năm rồi thì mình mới xuống từ qua chỗ bạn Quang thì mình mới quen được cái chỗ cái công ty Silic uh, Tân Phát Bắc Giang thì cái hay thì mình cần lan tỏa cộng đồng các bạn nhá thì cái câu hỏi nhất là ngại nhiều người bình luận ở dưới á chị vâng. thì họ hay hỏi em là tại sao là cái này nó có cái cặn ở dưới vâng. thì đó là cái phụ da phải không chị vâng, phụ da, phụ da vẫn dùng được vâng. canxi vẫn dùng được vẫn dùng được thì là chúng ta bổ sung là canxi đúng không vâng. ta bổ sung cho cây để phát triển cho cứng người và đỡ thối đúng không đúng rồi. thối quả và đỡ, đỡ rụng quả, quả. Đỡ rụng. với canxi nó bổ sung là chống rét nữa vâng. chống rụng quả vâng. chống thối quả Dạ, vâng. cảm ơn chị ạ. Cảm vâng. ơn bác Châu, cảm ơn Châu Anh Quang. Dạ, vâng. Vâng, vâng mời các bạn là sau đây sang quán cây thứ ba. Một chút là bạn dùng cái sản phẩm ờ, Silic ờ, Tân Phát Bắc Giang này có những kinh nghiệm gì khi thời tiết xấu bạn có thể chia sẻ cho bà con được không? Dạ. Ờ, tôi xin thưa với bà con này. này. Ờ, năm ờ, hai năm 2021 ý, thời tiết cho nó là không ủng hộ ta thì nó có mưa muối và mưa axit thì lúc hoa đang nở thì kinh nghiệm của tôi ấy, thì là tôi sẽ là nếu mưa nhiều quá mà trời hơi tạnh một chút thì bà con nên ra là dùng vòi bơm xịt như trên cây và xịt vào cái ừ. hoa để cho nó rửa trôi cái nước muối nước mưa muối và mưa acid. Đấy. Tức là dùng nước nãn luôn ạ? À? Dùng nước nãn luôn. Vâng. Dùng máy bơm ta xịt nhưng mà xịt ta chỉ cần xịt nhẹ thôi. Xịt nhẹ Đấy. thôi, không nó dụng quá. Đấy, xong nó không không không có là nó dụng mất hoa. Đúng rồi. Thế sẽ ta xịt xong, xong bắt đầu để cho nó khô hết ở trên cây ra thì bắt đầu sẽ bà con sẽ dùng cái phân ờ, bón ờ, Chinic ờ, silicon tâm tháp Bắc Giang các bà con phun lên là phun lên thì mỗi một gói này là pha được 60 lít nước thì bà con nên ngâm ngâm trước được khoảng 10 15 phút thế xong các bà con ra các bà con lấy lấy que khuấy hoặc là bóp nó ra thì bóp thì các các bà con chắt lấy cái nước trong còn cái nước ờ, cắt đấy thì bà con lại thêm được khoảng 20 lít nước nữa thì bà con cua đều ra các bà con lại tưới vào trong cái gốc cây đó đấy cái phân chinic này là để nó làm cho dai cuống đấy và nó sẽ giảm được cái ờ, cái cái dụng quả so với vừa mưa muối và mưa axit đấy thì tôi kinh nghiệm của tôi thì tôi khuyên bà con nên dùng cái này là cái tốt tốt nhất đấy đấy thế dùng xong cái này bà con phun xong cái này thì xong các bà con phải phun nấm tiếp theo là phải phun nấm, phun nấm. kết hợp luôn vâng. còn không có nếu các bà con là muốn ờ, khỏe phải phun hai lần ý, vâng. thì bà con dùng thuốc nấm cái thuốc này hai thái thứ này chung nhau chung với nhau chung với nhau vâng. phun thế là nó vâng. đấy thế là nó nó nó đỡ mất hai không. hai lần phun vâng. đấy đấy là tôi xin với bà con đấy vâng. vâng. Thế vậy thì nhiều trận mưa muối thì ta cũng phải phun nhiều lần phải không ạ? Đúng rồi, nhiều trận mưa ra phun nhiều lần. Đấy. Đấy. Nếu ở vị nó mưa mưa ngày mà ta không không phun được, ta không làm gì được mà thấy nó tạnh thì tối bà con sẽ dùng câu dùng đèn pin ra các bà con dung cây dung cây rung để cho nó mưa mưa muối mưa acid nó rụng ra nó không bám vào cái hoa nếu mà nó bám qua một đêm thì mai nó sẽ bị ảnh hưởng lên còn bà con dung đi thì nó đỡ à. nó đỡ được cây cây cây cây lấy đó vâng. kinh nghiệm rất hay đấy. nhưng mà lưu ý là dung là cũng phải dung nhẹ phải dung nhẹ chứ, chứ còn nếu mà dung nặng mạnh quá thì đấy. nó rụng hết hoa bà thì con nhé bà con cứ làm cái ngoặc hoặc như kiểu da chảy cái hoàng hoàng đấy hoàng mà con đứng xa được khoảng 3 mét mà con vâng. rung rung rung hết chỗ này luôn chỗ khác trong cái cây đó à. thế là nó rụng nó đỡ vâng, đấy. là với ban đêm. còn ban ngày thì chúng ta lên chuẩn bị những cái vòi phun để sau những trận mưa là ráo mưa cái là ta phun luôn và à, sau khi mà ta phun xịt nước xong thì ta làm như là quy trình của ông Quang ở đây là đã hướng dẫn ờ, cho bà con rất cụ thể rồi và cho em ờ, hỏi một chút là khi mà một cái video của em đăng lên thì rất nhiều bà con cập nhật cái thông tin vâng. và để lại gọi cho em ấy thì em không trả lời được một số cái người ta cần nhu cầu mua sản phẩm của vâng. của công ty thì thí dụ như các cái tỉnh thành nào thì chị có thể cung cấp được cho bà con hay là ờ, nếu như cần thì uh, có thể là chị cho số điện thoại của công ty hoặc là chỗ anh Quang có thể có sản phẩm cung cấp cho bà con được không ạ? Vâng. À, đối với cái vùng uh, huyện Đan Phượng Đan thì Hoài Đức, Hoài Đức Phúc thì Thọ. Phúc Thọ tức là trong ba huyện đó thì các bạn liên hệ với ông Nguyễn Hữu Quang. Quang cho số điện thoại à, cho bà con. Số điện thoại ông Quang đọc đi ạ. Số điện thoại của tôi là số điện thoại là 0908 01 3591. Cảm ơn Quang. Thế còn cho các cái khu vực như Bắc Giang và một số tỉnh khác thì liên hệ với ai chị cho em xin số điện thoại vâng. cho bà con. À, với các tỉnh Bắc Giang rồi um, các tỉnh khác các ngoài tỉnh khác. À, Bắc ờ, Thái Nguyên um, vân vân thì các bạn hãy liên hệ bởi vì ở một số tỉnh là chưa có đại lý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 và chúng tôi thấy rằng ông là một người à, không chỉ có tâm mà có tầm Có rất nhiều những cái kinh nghiệm trong à, việc à, thâm canh chăm sóc cây bưởi thì xin ông có thể giới thiệu cái số điện thoại của mình để cho bà con có thể liên hệ ở đây chúng tôi có rất nhiều những kỹ sư <laughs> rất là giỏi rất là siêu đẳng trong kỹ thuật chăm sóc bưởi và bà con có thể lựa chọn xong cái này ra cắm nước thì xịt luôn nhá xong tưới mình quay vâng. cả xịt nước vâng tưới luôn bà con có thể à, lựa chọn à, à, để chăm sóc về đội kỹ thuật kỹ sư Đức Nhân TV. Số thoại của mình à, đã chia sẻ rất nhiều bà con rồi, có biết rồi một số là mà nào chưa biết thì là số mình là mình có hai số nhưng mà cái số mà mình dễ nhớ nhất là 0973 không không không 0973 380 995 các bạn nhé. Bạn là liên hệ với mình có lúc nào mà mình không nghe được máy thì các bạn cố gắng gọi lại cho mình vào lúc rảnh bởi vì mình rất nhiều việc. Bởi mình có rất nhiều việc để mình làm không thứ chứ chỉ là mà mảng về cây ăn quả mà mình còn rất nhiều vấn đề giúp cho bà con nhiều các lĩnh vực khác nữa mà mình không thể chia sẻ lên YouTube được cho nên là mình rất nhiều việc và hôm nay thì mình ờ, cho số điện thoại các bạn nào có nhu cầu chia sẻ kinh nghiệm hay là về các các, các cái ờ, kỹ thuật kinh nghiệm mà thì gọi cho mình số điện thoại mình đọc lại một đến là 0973 380 995 Xin chào các bạn và hẹn làm sao các bạn thấy hay nhớ là ký cùng quay kênh của mình để ờ, ủng hộ và để lan tỏa những cái kinh nghiệm của mình cũng như các cái công ty có sản phẩm hay cũng như các bà con ở nhiều tỉnh thành có những cái à, kinh nghiệm hay để mình sẽ chia sẻ cho bà con trên toàn quốc xin chào các bạn và gặp lại sau xin chào xin chào các anh cảm ơn các anh các cảm ơn